Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ ngày 15 cho đến ngày 20 à, tháng 3 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua à, là một tuần à, tăng của cậu vàng. Cậu vàng mở đầu tuần à, quanh 1700 xuống chạm đúng test chen 1884 à, và quay lên đạt đỉnh cao nhất là 1738. Tuần qua thì cái việc mà chúng ta canh mua dưới nhìn bảy chỉ canh mua hoàn toàn chính xác nhá hai lần giá vàng xuống dưới nhìn bảy đều quay lên đấy lần đầu tiên là giá vàng xuống đến vùng một à, tám bảy tám sau đó vẫn quay lên đạt đến vùng một tám bốn mươi sau đó thì giá vàng à, phiên cuối tuần có rơi về vùng 1699 nhưng vẫn lộn ngược lên và đóng cửa tuần ở 1728 như vậy là tuần qua à, chúng ta rất là thành công với cái lệnh mua dưới 1700 tuần tới xu hướng của chúng ta chúng ta nhìn thấy cầu vàng test chen rồi đúng không ạ nhiều khả năng tuần tới cầu vàng sẽ đi lên thôi tiếp tục đi lên và xu hướng chính của chúng ta vẫn là canh dưới mua lên canh dưới mua lên cho tôi quý vị lưu ý nhá trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật cậu vàng ngắn hạn uh, chơi uh, trading trong tuần trong ngày với lại uh, xu hướng dài hạn thì tôi sẽ điểm qua tin tức tuần tới uh, như chúng ta biết ạ thì trong tuần cái gói kích cầu của Mỹ 1.900 tỷ đã đã được chấp thuận rồi và bắt đầu áp dụng từ ngày 15 ờ, tháng 3 ờ, này. Đấy. Với việc Mỹ tung cái gói kích cầu rất là lớn, có lẽ đây sẽ là tạm thời sẽ là gói cuối cùng trong năm nay thì nó sẽ là làm cho đô la index tạm thời yếu đi và nó cũng gia tăng áp lực lạm phát điều này thì nó sẽ dẫn đến là vàng sẽ trở thành cái hầm chuẩn an toàn chống lại lạm phát tất nhiên là đấy là xu hướng trong năm và nhiều khả năng à, tuần tới thì vàng cũng sẽ chưa bứt phá ngay khỏi cái vùng à, quanh nghìn bảy đâu nên chúng ta vẫn cứ ưu tiên là canh dưới mua lên cho tôi nhé trong tuần tới thì tin tức của chúng ta ngày thứ hai chúng ta sẽ không có tin gì quan trọng của Mỹ cả ngày thứ ba cũng vậy chúng ta không có thông tin nào quá quan trọng à, ngày thứ hai chúng ta không có thông tin quan trọng ngày thứ ba thì vào lúc 8 giờ 30 tức là 8 giờ 30 tối của chúng ta đấy à, 8 giờ 30 sáng của Mỹ thì 8 giờ 30 tối của chúng ta sẽ có thông tin về doanh số bán lẻ nhá doanh số bán lẻ kỳ trước rất là tốt là tăng 5,3 và 5,9% kỳ này dự kiến là không được tốt lắm đó, thực tế thì chúng ta chờ xem nếu doanh số bán lẻ kỳ này nó tốt hơn dự kiến là âm 0,5 và doanh số bán lẻ nói tốt hơn 0,2% thì nó cho thấy cái sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ nhanh hơn dự kiến. Chúng ta nên nhớ nhé, nếu sự phục hồi kinh tế Mỹ diễn ra nhanh hơn dự kiến thì hoàn toàn cái việc Fed có thể thu hẹp cái gói kích thích kinh tế uh, nhanh hơn dự kiến. Bên cạnh đó thì uh, vào đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm, thông tin quan trọng nhất của chúng ta sẽ là cuộc họp FOMC. Uh, ờ, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các thông tin, các manh mối uh, từ cái biên bản cuộc họp này của Fed xem là có gợi mở thêm cái ờ, chính sách gì không thực ra chính sách mới thì nhiều khả năng theo tôi là nó sẽ không có chính sách gì mới đâu Fed vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái lãi suất gần bằng không trong một thời gian tới tuy nhiên những manh mối người ta đưa ra ví dụ như Fed dự kiến là lạm phát như thế nào và dự kiến nếu lạm phát vượt dự kiến thì Fed sẽ hành động tăng lãi suất hay không đấy là những cái manh mối dự kiến hoặc là chúng ta biết là hiện nay cái lãi suất uh, ờ, 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ tăng rất là mạnh thì nếu lãi suất chính phủ ờ, lãi suất 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng mạnh nữa thì Fed có hành động hay cảnh báo gì không? Đó là những manh mối nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Nên chúng ta đặc biệt lưu ý cái ờ, đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm nhé. Còn trong ngày thứ năm thì chúng ta không có những thông tin quá quan trọng. Như thường lệ vẫn là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp, chỉ số phi lết Fed sản xuất. Đó. Và ngày thứ sáu thì chúng ta cũng không có thông tin gì. Như vậy tâm điểm chúng ta sẽ là ngày đêm ngày thứ ba và đêm ngày thứ tư nhé đấy là hai phiên có thông tin mạnh còn về covid thì có lẽ bây giờ chúng ta quên covid đi nó là chuyện hàng ngày rồi mọi người sẽ không ờ, chú ý nhiều covid nữa mà có lẽ bây giờ tâm điểm của chúng ta chúng ta sẽ chú ý đến là lạm phát đấy trước tiên thì chúng ta có thể chú ý đến cái lãi suất qua đêm của Mỹ chúng ta nhìn nó tăng rất là mạnh lãi suất ờ, trái phiếu chính phủ 10 năm tuần qua lại tăng rất là mạnh tiếp tục vọt lên 1.62 đóng cửa tuần ở mức cao nhất rồi đây chúng ta tính là lãi suất qua đêm vẫn đang tiếp tục uh, ờ, uptrend nhé đây tôi cho quý vị nhìn biểu đồ trên trading view nó sẽ rõ hơn biểu đồ trên uh, trading economic Đây, lãi suất 10 năm đây. Đây chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, tôi đã bảo là lãi suất 10 năm của Mỹ đã uptrend rồi, uptrend trên chart tuần rồi. Đúng không ạ? Đó, và bây giờ nó sẽ tiếp tục uptrend thôi. Trước mắt nó sẽ hướng đến khu vực uh, đỉnh MA 2%, nó cũng là MA 200. Tại đây có thể xảy ra trùng điều chỉnh. Thì chúng ta chờ xem nhé. Chart daily thì 100% uptrend rồi. Đó, đang ở trên MA 200 đang uptrend mạnh mẽ luôn. Tiếp tục một vượt 1.6 này thì tiếp tục áp mạnh. Nói chung là lãi suất Mỹ, bon của Mỹ tăng nó sẽ gây áp lực lên uh, thị trường. Đấy. Nó thể hiện cái lạm phát kỳ vọng lạm phát chứ chưa phải là lạm phát bên cạnh đó nhé nếu chúng ta chú ý đến chỉ số hàng hóa index commodity index thì chúng ta cũng thấy là chỉ số hàng hóa index đang tăng tăng rất mạnh và vào uptrend rồi nó sẽ thể hiện là giá hàng hóa sẽ tiếp tục tăng Đấy. trong thời gian tới chung và dài hạn như vậy thì giá hàng hóa là đầu vào mà tăng thì chắc chắn đầu ra sẽ tăng và lạm phát sớm muộn sẽ xảy ra đây chúng ta có thể xét hai chỉ số lạm phát là chỉ số CRB Commodity và chỉ số Dow Jones AIG Commodity. À, có rất nhiều chỉ số đánh giá về cái ờ, hàng hóa quý vị nhé nhưng đây tôi chỉ xét hai chỉ số thôi các chỉ số khác nó gần tương tự thôi đây chúng ta nhìn chỉ số ờ, Dow Jones Commodity thì chỉ số này đạt đỉnh là 175 vào tháng ờ, năm 2011 đạt đáy 58 vào tháng 3 năm vừa rồi đấy, từ cái mốc 58 chỉ số này đã tăng lên mốc 86 đấy quý vị nhìn nhá hoàn toàn phá vỡ cái kênh giảm giá đấy cũng là vượt MA200 trên chart tuần như vậy chỉ số hàng hóa chính thức bước vào uptrend đấy và chỉ số hàng hóa bước vào uptrend nếu bây giờ có điều chỉnh xảy ra thì sau đó nó vẫn đi lên nó đã bước vào uptrend rồi và khi nó bước vào uptrend thì điều này đồng nghĩa với việc giá hàng hóa sẽ tiếp tục tăng càng ngày càng tăng mạnh trong thời gian tới trong năm nay năm sau và năm sau nữa như vậy thì giá hàng hóa mà tăng đầu vào mà tăng thì chắc chắn đầu ra tăng thứ hai là chúng ta xét đến chỉ số CRB uh, à, Commodity Index chỉ số CRB Commodity Index thì đây là chỉ số uh, ờ, Thomson Reuters à, được tính toán bằng cách sử dụng à, trung bình số học của các giá hàng hóa tương lai bao gồm 19 mặt hàng. Tuy nhiên nó chia làm 4 nhóm với tỷ trọng khác nhau. Tỷ trọng ừ, lớn nhất chính là nhóm nông nghiệp 41%, sau đó đến nhóm năng lượng 39%, rồi đến nhóm à, nguyên liệu cơ bản công nghiệp 13% và cuối cùng là nhóm kim loại quỹ là 7%. Chỉ số này thì theo tôi là nó đại diện khá tiêu biểu cho cái lạm phát và đây chúng ta nhìn chỉ số CRB đây. Đấy, từ cái đỉnh cao năm 2011 ở 460 rơi xuống vực sâu 120 à, vào tháng 1 à, năm à, vào tháng 4 năm 2020. Bây giờ tăng lên 206 rồi. Nó cũng chính thức là gãy cái chen down chen rồi. Bây giờ nó sẽ tiếp tục tăng lên trong năm tới với mục tiêu hướng đến 300 rồi 400 500. Nói chung là cái chỉ số này nó đang thể hiện cái sự uptrend rất là mạnh mẽ của hàng hóa như vậy nếu chúng ta xét cả hai chỉ số này chúng ta đều thấy là chỉ số hàng hóa trong năm nay sẽ, và năm sau sẽ tiếp tục tăng mạnh điều này đồng nghĩa với việc là áp lực lạm phát lạm phát là hiện hữu chứ không phải là lạm phát nguy cơ lạm phát không phải là nguy cơ nữa mà nó đang hiện hữu rồi đó thì nếu mà lạm phát xảy ra thì chúng ta biết vàng của chúng ta hoàn toàn có thể là chùa hầm chùa an toàn mà chúng ta cũng nên nhớ vàng cũng là một thành phần của của cái chỉ số hàng hóa này thôi nó thuộc nhóm kim loại quý nhá đại diện tiêu biểu thôi đó là về lạm phát thì chúng ta biết là nếu mà lạm phát xảy ra thì điều này đồng nghĩa việc lãi suất kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng và thị trường tài chính sớm muộn sẽ đối diện với cái ờ, việc đảo chiều đấy đó là các ờ, thông tin cơ bản sẽ ảnh hưởng đến thị trường uh, trong thời gian tới bây giờ chúng ta sẽ xét đến uh, cậu vàng của chúng ta đi à trước khi xét đến cậu vàng chúng ta nên nhìn qua chỉ số DXY e nhé đô la index chỉ số này là đô la so với 10 cặp tiền tệ khác thì chúng ta nhìn thấy chỉ ở đô la index thì tăng rồi nhưng bây giờ đang gặp một chút trở ngại điều chỉnh thôi đô la index breakout rồi tăng rồi Bây giờ đô la index đang có xuống điều chỉnh, nhiều khả năng nó test lại vùng viền cổ 91, sau đó nó tiếp tục tăng thôi. Đô la index vẫn sẽ hướng đến vùng giá 91 nha. Như vậy nếu đô la index đầu tuần tới giảm thì sau đó nó vẫn bật tăng trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc là các cặp tiền tệ khác sẽ có xu hướng chung là tiếp tục giảm giá so với đô la nhá. Đây chúng ta nhìn đô la index chỉ báo MACD cũng chỉ báo trên chart tuần tăng rất là rõ ràng. Đó, Do vậy, đô la index tăng thì đồng nghĩa với các cặp tiền tệ gắn với đô la sẽ giảm. Đấy, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu vàng tăng hiện tại thì cũng sẽ chưa bền vững bởi vì đô la index đang tăng. Đấy. Tất nhiên là không phải lúc nào vàng cũng ngược chiều đô la index nhé. Nhưng ngắn hạn nó đang biến động ngược chiều thôi. Bây giờ chúng ta xét chi tiết cặp vàng. À, vàng của chúng ta nhé. Thì tuần tới nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục phục hồi. Vì chúng ta nhìn thấy MACD của vàng đã bắt đầu có tín hiệu là cắt lên. Tất nhiên là cắt dưới không thì nó là tín hiệu mua yếu thôi. Nhưng ngược lại là nó được cái hỗ trợ rất mạnh là test trend. Do vậy nhiều khả năng vàng tuần tới đi lên. Chúng ta vẫn hướng ưu tiên là canh mua lên nhá. Còn canh điểm nào mua lên thì tất nhiên là dưới 1 bảy thì mua rất mạnh rồi. Còn trên 1 bảy chúng ta mua được không thì chúng ta phải xét khung ngắn hơn. Đây. Nếu chúng ta nhìn trên khung H4 nhé thì tôi đang nhìn thấy dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai của vàng đấy với cái mô hình vai đầu vai này thì nếu vàng mà có test test cái cạnh trên thì chúng ta vẫn canh là quanh nghìn bảy chúng ta mua lên nhá nghìn bảy cộng trừ đấy chúng ta dừng lỗ là 7 đến 10 đô còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến cái đường viền cổ là 1740 khi vàng breakout đóng cửa trên 1740 thì chúng ta chờ vàng test lại 1740 đường viền cổ chúng ta mua lên và hướng đến cái target target của mô hình vai đầu vai này là giá sẽ chạy đâu đó vùng 18010 đấy như vậy là xu hướng chính của chúng ta là canh mua vàng quanh nghìn bảy và chờ chốt lời ờ, ở nghìn tám đấy là chen trung hạn nhé còn chen ngắn hạn thì sao ngắn hạn thì chúng ta cứ canh mua quanh nghìn bảy cộng trừ thôi hướng đến đường viền cổ là một ờ, bảy bốn mươi thế là ok lắm rồi à, ngược lại nhé khi vàng trong quá trình tăng của vàng vàng sẽ gặp cản khi vàng hướng đến cái khu vực uh, 1760 1765 đây cũng là cái uh, ờ, lai giảm giá cản lai giảm giá trước đó thì nhiều khả năng đến vùng 1760 765 vàng sẽ điều chỉnh tuy nhiên vùng này chỉ điều chỉnh để tăng tiếp do vậy nếu quý vị có thể lướt sóng vùng này quý vị chỉ lướt sóng ăn 15 20 đô thôi nhé đấy vàng sẽ thực sự gặp thử thách tại cái khu vực mạnh nhất nếu hướng đến được là 85 820 đây mới là khu vực quý vị có thể bán xuống nếu vàng lên đến nơi quý vị nhá còn không lên đến nơi không nói còn tôi vẫn ưu tiên là mua mua quanh nghìn bảy nếu chúng ta bị dừng lỗ thì sao chúng ta lại canh mua tiếp ở phía dưới thôi nói chung là vùng giá 1670 1680 là vùng mua mạnh nhất tiếp theo là vùng giá quanh nghìn bảy nói chung là chúng ta có rất nhiều khu vực để mua dưới nghìn bảy quan điểm tôi vàng chỉ có một chiều mua nhé không có bán biết gì hết ngắn hạn bây giờ cũng thế vàng chỉ mua thôi không bán quý vị chỉ có thể bán lướt sóng tại vùng 1765 hoặc là có thể bán mạnh khi vàng lên đến vùng 1815 1820 còn lại từ nghìn bảy trở xuống quý vị chỉ mua thôi còn kỹ thuật đánh ngắn hạn dài hạn thì tùy quý vị quý vị lướt sóng 10 15 đô quý vị sử dụng những những những uh, khung thời gian nó nhỏ hơn ví dụ M30 H1 như tôi tôi chỉ đánh trên H4 trở lên thôi đó đó là về chi tiết cậu vàng nhá tuần tới xu hướng của gạo vàng là tiếp tục đi lên rồi nó rất là rõ rồi quý anh cứ canh dưới mua lên cho tôi đó là dế đánh nhất tiếp theo chúng ta sẽ xét đến ờ, chỉ số chứng khoán thì đây chúng ta nhìn chỉ số chứng khoán Dow Jones thì vừa break out cái ờ, đường à, kháng cự tuy nhiên rất có thể đây sẽ break out giả lên giả xuống thật nên quý hết sức lưu ý bởi vì break out à, trong cái xu hướng mà đã tạo đỉnh rất là lâu và phân phối rất là dài bên cạnh đó chúng ta nhớ cái gói kích cầu hiện tại là gói cuối cùng rồi cuối cùng rồi sẽ không có gói mới nữa rất có thể tin ra là bán nên chúng ta sẽ chờ phản ứng giá trong tuần này đấy thường thì tin ra mà 3 đến 5 phiên không tăng được mạnh thì sau đó sẽ bị bán mạnh chốt lời đi xuống thôi đốm giao zone chúng ta sẽ không hành động khi nào mà kênh tăng giá của nó chưa bị phá chúng ta sẽ chờ khi nó gãy chen tăng nhá đấy gãy chen tăng là đây khi nào Dow Jones đóng cửa gáy chen tăng thì chúng ta sẽ bán bán bán theo thôi hiện tại nếu Dow Jones đóng cửa dưới 30.500 thì chúng ta bán nhé còn hiện nay chúng ta sẽ không bán các bạn không nên tham gia à, tất nhiên là nếu bạn nào mà đánh dài các bạn có thể đón nhưng mà đón vùng này thì các bạn phải để chịu được rủi ro cơ cá nhân tôi đánh giá là khi bon tăng thì chứng khoán sớm muộn sẽ quay đầu thôi và thông thường nhé, chứng khoán quay đầu thường giảm sau ngày 20. Như vậy là nhiều khả năng tuần tới chứng khoán sẽ tạo đỉnh và tuần sau nữa bắt đầu giảm. Đó, chúng ta lưu ý. Đây là theo kinh nghiệm của tôi nhá. Chứ còn chưa thể biết rồi. Còn đối với chỉ số ờ, Nasdaq thì Nasdaq 100% gãy chen rồi. Chúng ta cứ chờ Nasdaq test lại chen chúng ta bán thôi. Tuần trước chúng ta chờ 13.300 không tới nhưng nếu tuần sau Nasdaq hoàn có Toàn có thể test lên 13.500 trước khi quay đầu xuống. Đấy. Thì quý vị cứ canh Nasdaq là cứ hồi lên mà bán thôi nhá. Hiện nay quý vị mà bán chỉ số Nasdaq quý vị phải chấp nhận là cắt lỗ 200 giá. Đấy, còn chốt lời thì nghìn giá trở lên. Đó. SP500 thì tương tự Dow Jones thôi, chúng ta cũng phải chờ SP500 đóng cửa dưới gáy cái đáy hôm trước nhá. Đóng cửa dưới 3.700 thì chúng ta bán. Đối với ờ, dầu dầu thì tuần vừa qua cũng cho tín hiệu không rõ ràng lên xuống không rõ ràng đấy dầu tốt nhất chúng ta cũng vẫn phải ngồi xem khi nào dầu gáy à, cái chen tăng giá thì chúng ta bán còn hiện nay chưa gáy chưa gáy chúng ta cứ đứng ngoài xem thôi đây có hai khu vực chen mà chúng ta lưu ý dầu gần gáy Đó. cái khu vực à, đầu tiên của dầu gần à, gãy nó sẽ là cái khu vực này nếu dầu đóng cửa dưới dưới 59 quý vị nhá dưới 59 quý vị có thể bán còn ngược lại cá nhân tôi đánh giá ấy, khu vực 65 uh, 67 68 này là là khu vực đỉnh của dầu rồi đấy nhưng mà ngược lại quý vị có chịu được dừng lô mấy giá hay không thôi không thì quý vị đợi nó dưới dưới 59 thì bán đối u cạc thì tuần qua chúng ta canh nó test lên chen để chúng ta bán nhưng nó không test nó đi xuống luôn rồi tuần tới cặp này thì chúng ta cũng sẽ không làm gì cả mặc dù xuống xuống của nó đang khá rõ nhá nhưng mà ngắn hạn thì có lẽ chúng ta không làm gì cả cặp này không nên chơi EU cũng vậy xuống xuống của nó thì cũng đang khá rõ nhưng mà lực xuống nó không mạnh hiện nay nó lại đang test M200 trên daily nó có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn cốt nhất EU chúng ta cũng không chơi AU thì xuống xuống khá gió và chúng ta có thể chơi được AU nhá đối với AU thì tuần tới hiện nay nó đang là 0.77570 chúng ta sẽ canh quanh cái khu vực này 0.7820 tức là đâu đó tầm à, nếu nó lên 780 pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip nhá UZ thì xuống lên đang khá là rõ nhưng mà cây nến tuần trước nó cho thấy động lực nó yếu hơn rất là nhiều do vậy ngắn hạn Uzi nhiều khả năng tăng lên vùng giá 110 sau đó sẽ điều chỉnh đi xuống tuy nhiên Uzi đang chen tăng thì chúng ta sẽ không canh bán nhé hoàn toàn không canh bán Uzi mua thì có lẽ chúng ta sẽ chưa mua được đâu đó. vì tuần tới nếu nó có điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh nhẹ không điều chỉnh mạnh đối với ờ, đồng bảng đối với đồng bảng thì uh, ờ, xuống xuống của đồng bảng xuống xuống của đồng bảng thì nó cũng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống điều chỉnh tuy nhiên à, tôi không tìm thấy điểm mua bán của đồng bảng do vậy là nhiều khả năng chúng đồng bảng chúng ta cũng chưa làm gì nhé đối với uh, ờ, GG thì nó đang tăng rất là mạnh đấy nhưng mà chúng ta không có điểm vào <laughs> đánh chịu rồi trong một cầu tăng rất là mạnh không có điểm vào đó, đánh đánh chịu đánh chờ tín hiệu lúc nào có tín hiệu thì đánh thôi gn vậy gau vậy tốt nhất là tuần tới chúng ta chỉ trong các cặp uh, tiền tệ uh, trong cặp uh, những cặp thông thường chúng ta nên canh mua bán cặp au thôi còn đối với uh, chứng khoán thì chúng ta nên đánh nát đát còn chúng ta tập trung vào đánh vàng nhé cậu vàng đang có xu hướng nó khá rõ nét và dễ đánh đó là toàn bộ nhận định thị trường tuần từ 15 đến 20 của kênh đầu tư TGC Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.